chúng ta thử vào cái ví dụ số 1 nhé ví dụ số 1 thế này à, bài toán yêu cầu tìm ảnh của cái điểm này điểm A và tìm ảnh của đường tròn C qua phép đối xứng tâm Y là 1 trừ 2 là chúng ta cùng giải quyết bài này như sau bài rất đơn giản thôi nhé phần A này các em chú ý à, ta gọi A phẩy là ảnh của điểm A A phẩy ảnh của điểm A qua phép đối xứng tâm Y Đấy. A phẩy là ảnh của A có phép được siêu âm Y. Khi đó A phẩy có tọa độ là x phẩy y phẩy nào? x phẩy y phẩy thì suy ra x phẩy y phẩy x phẩy sẽ bằng hai lần x của y trừ đi x của a. 2 lần x y thì viết chậm nhé, hai lần nhân với một trừ đi x của a bằng hai đúng không nào? hai lần y của y là hai nhân với âm hai Đó, trừ đi y của a y của a là một đó thì dễ dàng ta tìm được uh, x phẩy sẽ bằng bằng không và y phẩy sẽ bằng trừ đi trừ 5 đó trừ 5 như vậy điểm a phẩy là ảnh của a qua phép luật sư thâm y thì a phẩy sẽ có tọa độ là 0 âm 5 đó a phẩy tọa độ là 0 âm 5 thì chúng ta làm xong ví dụ a bây giờ em tìm cái à, phần B là ảnh của cái đường tròn là C phẩy nhá ta gọi C phẩy là ảnh của C qua phép đối xứng tâm Y nhá. C phẩy là ảnh của C qua phép đối xứng tâm Y thì em chú ý rằng à, cái bán kính của đường tròn C và bán kính đường tròn C phẩy sẽ bằng nhau do vậy ta chỉ cần tìm ảnh của tâm nó thôi đấy cách số 1 cách số 2 là ta có thể thay vào biểu thức tọa độ của nó thay luôn biểu thức tọa độ nhá ta cũng đã rút ra được nhá thì bây giờ à, các em có thể làm theo cách ừ, nếu mà cách tìm tâm các em biết rồi nhá nếu đối xứng tâm y thì ờ, tâm của đường tròn c đấy có tọa độ ta gọi là tâm di đi à, thầy thầy tôi cứ làm cho các em nhá từ cách một tâm di này đường tròn tâm di này có tọa độ là trừ hai này đó chia đôi đảo dấu và ba bán kính r nhá đây đường tròn c của chúng ta này có tâm là di là âm hai ba và bán kính R bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình trừ C có nghĩa là 4 này bình phương này cộng 9 này đúng không trừ đi trừ 5 thì bằng cộng với cộng với 5 này đó bằng căn 18 căn 18 thì bằng 3 căn 2 đấy. R sẽ bằng 3 căn 2 thì với R phẩy của cái đường tròn tâm C phẩy đường tròn C phẩy cũng sẽ bằng 3 căn 2 như vậy ta sẽ tìm ảnh của cái thằng này đúng không ta gọi G phẩy